anh nói thẳng với mày luôn nha minh lâm ở cái lần đầu tiên mà tao ngồi trên chiếc xe hơi mà mày chở tao á tao nói thiệt mày là thằng tài xế bd nhất nó chạy xe mà nó không dám nói chuyện từ đây quận bảy luôn ôi ờ, nó ngồi trên xe mặt vậy nè ở ờ, tao hỏi mày lấy bằng nhiêu lâu rồi dạ em lấy bằng gần 10 năm rồi anh mày lấy bằng gần 10 năm mày chạy vậy đó hả nó khác phong cách anh hoàn toàn anh mới lấy bằng xong anh full ga full số luôn Kim Kha lái xe an toàn. Chào mừng mấy em đến với chương trình kiến thức tổng hợp của Duy Nguyễn Hôm nay anh à, rất vui để ngồi đây chia sẻ với tụi em những cái tâm trạng những cái cảm xúc à, 4 năm lái mẹt đi khắp những nẻo đường của Mỹ What? lộn lộn Mỹ mấy năm ngoái thôi à, đi khắp những nẻo đường Việt Nam một thanh niên 31 tuổi có bằng lái năm 2016 xong rồi mua mẹt 2016 luôn nó là một cái dấu ấn của cuộc đời anh thật sự nó cũng không có tiền nữa tự nhiên người đi mua thôi à chứ con không nghĩ là mua tại vì á anh là người miền nam mà cái dân miền nam á thì nó không có thích ô tô bằng dân ngoài bắc yes. cái này là văn hóa mà có những người quen ngoài bắc mà nói chung gia đình anh bắc nam đầy đủ hết thì à, khi mà anh còn nhỏ đó anh à, sinh viên thôi anh đi ra ngoài à, ngoài bắc anh chơi thấy những cái ruộng đồng thẳng tắp về với một cái xã nọ có một người quen ở trong xã thôi nông thôn bình thường thôi nhà cao cửa rộng đàng hoàng mấy em có xe hơi nữa Toyota luôn mà lúc đó đâu có biết xe là cái gì đâu rồi đó cái người cái người bác đó, đó mới nói à, chú Duy ờ, sau này ờ, cố gắng làm cố gắng à, phấn đấu dùng chữ phấn đấu em cố gắng phấn đấu để à, mua chiếc ô tô đó cái đó đầu anh mới nghĩ mua ô tô làm gì trời mua ô tô để làm gì trong khi anh đi về quê đi xe máy không à quê bến trà tre quê bến trà tre nha bến tre đọc giỡn thôi nhưng mà cái quan điểm của anh á hồi trẻ trâu mà thích chạy mô tô mô tô chiếc gì chưa biết xong rồi chở con hot girl mông to tóc dài bay trong gió dẫn phong câu lên rong rủi giữa cung đường đẹp nhất việt nam <laughs> hạ à, gì không phải là hạ long thả, thả gió nha mấy em cái cung đường đó là cung đường à, cung đường đường tên đường hạ long luôn ông chúng tàu giờ biết định đường gì rồi lâu lắm rồi chỉ à, nghĩ vậy thôi mà tại cái suy nghĩ của người miền Nam á với một thanh niên lớn trong miền Nam nó, nó gọi là nó, nó thấm đậm cái chất văn hóa của miền Nam nó không mê nhà mê xe nó khổ thế chứ mấy em để ý coi nói về nhà cửa miền Nam người ta không đầu tư bằng ngoài Bắc còn mấy cái nhà biệt phủ biệt, biệt thự gì trong đây á đa phần gốc Bắc không nhưng miền Nam nó khác đó cái đó là nó thiệt anh chia sẻ thật là trong suy nghĩ của anh lúc đó anh không nghĩ là sẽ mua xe hơi đâu không khí gì cả đúng không tại vì anh đi anh nhìn ngoài đường trời đất nó kẹt mưa kẹt nắng nó đứng nó nhúc nhích nhúc nhích mà anh đi trên đường quốc lộ 1A đó nó kẹt cả 10 cây số xe hơi có chạy được đâu đúng không anh xe máy anh bay ruộng anh chạy luôn nổi láo là một chó luôn <laughs> hồi năm nào á nó bị ờ, sập cầu bến lức đó cái thằng lái uh, xà lan nó uống ao liếp nó ngáo sao nó đứt cái cầu sao nứt cái cầu cái gì không biết năm 2000 hay gì đó mấy người nào lớn tuổi thì có thể biết còn người nhỏ như tụi em đẻ năm 2021 chắc không biết đâu là nguyên con đường về miền tây nó kẹt cứng đúng không nguyên gia đình dòng họ từ sài gòn tha phương lập nghiệp đi về bến tre ăn tết trời ơi lúc đó bà dì anh mang bầu mà trời đó mang bầu mà bắt cởi mua bắt cởi xe máy phóng ruộng bụp bụp bụp bụp bụp luôn để chạy về quê á nó còn xe hơi á khỏi chạy nó kẹt chứ không kẹt nó nên cái tư tưởng của anh và cái suy nghĩ của anh là nói về xe hơi thì phải gu lắm nên nghe lời ông bác nói vậy thì ờ biết vậy dạ thưa vâng thôi chứ trong động chả nghĩ mua trả nghỉ mua mà tao không trả biết sao tao học bằng lái nữa tới giờ anh cũng nhớ là anh cũng biết tụi tao sao tôi học bằng lái b 2 làm gì trời <laughs> à nhớ rồi thằng minh lâm nó láo nó láo cỏ thằng minh lâm lúc đó mua chiếc honda city nó càng cửa với anh nó má nó nó nó, nó kèn cửa ngày xưa hai thằng mình đi massage đi xe máy thấy mẹ lủi cho nó dễ đúng không bây giờ ảnh đi xe hơi khác yes anh anh anh, anh rửa anh rửa mấy em anh rửa anh rửa anh anh, anh rửa xe rửa xe mà anh yêu ăn nhà hàng gì á ở bên quận 7 ngay chỗ ờ, hồ bán nguyệt <laughs> không biết cái hàng tên gì tao không nhớ nhưng mà bây giờ nguyên tắc á cái thằng nào rửa xe thằng đó bao một lần giết trong đời bữa sau hết dám rủ anh đi luôn rồi nhớ rồi nhớ rồi thằng đó mua cái honda city đó rồi xong rồi anh học bằng lái anh học giữa chừng anh chưa có bằng mà anh anh anh anh động luôn trong chuồng rồi xong rồi cái nó em mà đưa chìa khóa tao chạy thử rồi nó sợ trời ơi má nó sợ anh đụng hư xe nó nó là vậy đó nó sợ anh đụng hư xe nó anh nói thẳng với mày luôn nha minh lâm ủa cái lần đầu tiên mà tao ngồi trên chiếc xe hơi mà mày chở tao á tao nói thiệt mày là thằng tài xế bd nhất nó chạy xe mà nó không dám nói chuyện từ đây quận bảy luôn ồ nó ngồi trên xe mà cái gì nè ở ờ, tao hỏi mày lấy bằng nhiêu lâu rồi Dạ em lấy bằng gần 10 năm rồi anh Mày lấy bằng gần 10 năm mày chạy vậy đó hả Nó khác phong cách anh hoàn toàn Anh mới lấy bằng xong anh full ga full số luôn Kim Kha lái xe an toàn chạy nó phải đã anh nói vậy bởi vì em nhìn thấy cái cá tính giữa anh với nó khác biệt lắm anh là con người sôi nổi còn nó là con người gọi dáng như là nó không phải là trầm lặng mà nó hụt cái gì đó tao không biết tao mệt quá thằng gì kèo đó mấy em không biết thằng minh lâm thì mấy em cứ biết thằng gì kèo đi thằng đó đó đó nó kèn cửa honda city với anh hiểu không xong rồi tự nhiên anh, anh mua xong rồi anh anh học bằng lái học bằng lái xong á cái cúp điện tụi em biết rồi bữa đó bữa cúp điện phòng tập không có tờ nó buồn buồn đi coi xe chơi vậy đó cái tật mà đi coi phá người ta thôi mà đi coi mắt mazda đi coi tất cả kiểu xong rồi trong cái lúc mà đi coi đó thì tóc vô mặt trường chinh xong rồi vô gặp con xe nó chém gió mượt quá đúng không nó chém gió mượt quá leo lên cái xe xong mua luôn mua trong ngày hợp đồng nó mang qua ký trong ngày luôn cốc trả giá tật anh ngu thiệt chứ ta ê mua cua đó trả giá giống nó bóp á đúng không mấy em nhưng mà chính vì anh mua anh không trả giá nên bây giờ anh có chuyện gì anh hú làm tao tới tao support yes tao tới là tao giúp đỡ chứ gặp mà trả giá như thằng binh Lâm là cái như thôi nó mua nó bán cho mày nó ra bộ nó nghỉ luôn nó thôi giờ em đổi con em đổi hãng là nơi rồi đó đó <coughs> thì ờ, vấn đề chọn mạc là dương số nhưng mà rất cái đó không phải nội dung chính video ngày hôm nay video ngày hôm nay nói là vậy thì cho trong quá trình 4 năm trời đi mạc anh Duy Nguyễn có hối hận không nếu được chọn lựa lại anh có tiếp tục đi mạc hay không tao trả lời với mày tao chưa từng một lần hối hận tao chưa từng một lần hối hận tại vì anh đi mạc á là một cái thanh niên mà 31 tuổi mà phải vả mồ hôi từng đêm để có tiền mua mạc anh rất là tự tin cái ngôi nhà anh đang ngồi ở đây nè là anh mua cuối năm 2016 sau khi có chiếc mạc anh có chiếc mạc rồi đi gửi xe thấy mẹ luôn một triệu một tháng lúc đó anh ở bên quận 6 nhà không có gara anh phải gửi xe anh mới anh mới gọi là thấm thía một cái câu nói đó là sống ở Sài Gòn này có tiền mua xe mà méo có chỗ đậu mà rất nhiều hoàn cảnh đó em rất nhiều luôn phải mình anh đâu đúng không rất nhiều nhà nhà mặt phố cấp 4, cấp 3 này không chỗ đậu xe đó nên đó cũng là một lý do mà anh xây nhà sau này anh xây nhà nó phải có hầm có hiếc đồ này nọ anh thà anh bỏ mấy tỷ bạc nữa để anh làm hầm chứ anh không bao giờ bỏ hầm đó và cái con mẹt đó nó giúp cho một thanh niên trẻ tuổi ngông cuồng nhanh rong rủi trên những bước đường Sài Gòn tới lúc từ lúc tao có mẹt rồi tao tao tao đạm gắt lắm nó khác hồi xưa hồi cái thời dách một ngàn nó khác đúng không cái thời dách một ngàn là cái thời mà mà mà hỏi đáp là một nè với cái thời mà đời đầu vlog vlog của anh có đời đầu và đời cuối vlog phòng đen đó vlog đời cuối đó đó là vlog nó có mạc rồi đó cầm chìa khóa rồi nó mạc rồi này nó có rồi đó đó anh đi rong đuổi anh coi đất coi cát này nọ khi mà đậu xe này gặp đối tác mình đi xe này xe kia cũng rất tự tin đàm phán toàn cửa trên không em nói chuyện toàn cửa trên không à tại vì ở việt nam này nó hình thức mà tao nhìn trong xe mà đi à, mày cửa ra cửa nào ví dụ như con con con con con con con nguyên pháp của thằng pha điêu pha điêu nhiều con này thôi thua rồi đó nope. pha điêu con này đậu dưới đất ngày nào cũng đậu tao men nó nóng nó lắm rồi đó đậu tốn một lót nó không tốn một lót đâu ra chỗ, chỗ đậu xe đó là cái nói về cái, cái cảm nhận khi đi mạc và nhờ có mạc hay là nói chung anh ký cái hợp đồng này cũng là mạc con mạc của anh nó chạy khắp sài gòn wow. hả con mạc của anh nó cũng đi những tỉnh khác nữa mà mạc anh có hai con nha anh đang nói là con mạc đen á con mạc trắng á thì nó không có công trạng đất cát lắm tại vì thường thường đất cát thì đi mạc đen để gọi là lũi hẻm lũi hiếp này nọ cho nó dễ đó con mạc đen là con mạc nó chứa đầy ấp kỷ niệm với anh đúng không biết bao nhiêu tình nhân trên con một mẹt đen đó rong ruổi trên từng bước đường sài gòn cùng với như nguyễn đi coi đất con nào được coi đất buổi tối không ban ngày lo làm coi đất buổi tối không? thì cái miếng đất Bình quận 9 á cũng là mẹt đen 12 cũng là mẹt đen quận 7 cũng là mẹt đen và bây giờ mẹt đen không còn đi nữa mẹt đen chuyển qua bên quận 12 à. để hết chỗ đầu rồi giờ đi mẹt trắng Bây từ lúc đổi qua mày trắng nó xui Chưa coi được miếng nào hết Mà làm gì còn tiền nữa đâu mà mua Đúng không Trời đất coi xây một lượt hai ba cái building vận hành hai bốn gym Ký hợp đồng với biết bao nhiêu hãng luôn Mệt quá rồi em Bây giờ không xây nữa Từ từ tính Mấy em nên nhớ trong video này anh không nói về đẳng cấp của mạc nha Trong video này nó chỉ về cái cái cái cảm nhận cái trải nghiệm Cái suy nghĩ của anh khi mà anh đi mạc nó giúp cho những thành công nào ở một khía cạnh mà gọi là là, là, là duy tâm á là từ lúc anh có mạc anh đổi đời mấy từ lúc có mạc anh chuyển từ rồi là thuê phòng gym qua xây phòng gym nó đi ngược một chút xíu người ta là an cư lạc nghiệp có nhà có xe anh có xe có nhà tại vì cái con mạc đó, đó nó nói chung á trong hoàn cảnh đó nó là một cái gì đó nó không giải thích được nó kỳ cục lắm mà xong tự nhiên mua cái nó bị ghiền tự nhiên cái năm cái năm rưỡi sau cái tự nhiên mua thêm mặt trắng là chẳng lý do luôn á nó bị vũ hoài à bữa đó ông bồ rủ đi qua bên ờ, quận 7 coi ờ, ờ, coi trải điệu trên gì coi coi gì quên mẹ rồi cái gì triển lãm xe hơi quốc tế gì đó tao tao đi mấy lần rồi nhưng mà tại con này là mới cua nó chưa đi lần nào hết á nó muốn ừ anh ơi em quen với anh em đã lên mẹt trắng mẹt đen của anh bấy bá cho nó hết rồi thì bây giờ anh cho em đi một lần để cho biết em trải nghiệm đi wow À, chứ em em rất là thần tượng những con nhỏ mà nó chụp hình xe hơi thần tượng mẹ gì bc em ơi trời đó có mấy con quỷ đó mà bc thôi có gì đâu thần tượng ví dụ như cái giò dài như em em làm bồ anh em ra làm bc bc bc có bc hơi nhiều hãng hãng mẹt bmw audi đúng không land rover rồi uh, sau này là vinfast này nọ nó mướn mấy cái mấy cái đồ đó về chụp hình trong mấy ngày triển lãm ngày 5 triệu chứ nhiêu hết cỡ 5 triệu chứ nhiêu đứng ra cho tao chụp hình rồi thêm còn mấy thằng khứa kia nó giống em vậy đó Ô, lộn xin lỗi mấy em anh có nói vậy ừ. <laughs> mấy thằng khứa kia nó cũng bị đặt nó đi rồi nó cũng đâu có mua đâu nó đi coi à coi nó có hai loại coi một là show vip hai là show thường show thường là free show vip là mời ok đó tại khu đó triển lãm nó có hai chỗ cái nhà quận 7 quan sát khu triển lãm đó đúng không cái khu triển lãm nằm trên đường nguyễn lương bằng cái khu triển lãm gì xét xét gì đó tét tét gì đó cũng nhớ, cũng nhớ tên nằm trên đường nguyễn lương bằng nhà của anh cách đó 5 phút quận 7 á là là sát bên nó quay lại mấy thằng kia nó vô nó chụp hình nó bá cổ nó tròn vai nó bóp bóp bóp bóp này nọ kia rồi xong rồi tự nhiên thằng kia có hình con nhỏ này bị bóp không được gì hết thế đúng không nên em đừng có nói thiệt mấy ngày busy cũng khổ lắm đó thì à, tự nhiên đi qua bên đó coi triển lãm xong cái bị dụ mua con con con mẹ tắn luôn wow. nó mẹ tắn còn năm à, nhập về việt nam có năm chiếc à mà bây giờ chiếc cuối rồi đó không biết có cuối thiệt không nữa nếu mà trong kinh doanh thì có thể nó là bài gài nhưng mà nhập năm chiếc thì có thiệt xong rồi bữa đó lôi giám đốc ra bụp luôn ồ ờ, anh nhiệt tình nhá cha ồ giám đốc ra nói chuyện hả thôi okay, bữa sau mua luôn cái nói anh gì mua không ờ thôi mua chứ sao mà cái bữa đó con bồ của nó nhoi nữa nói thôi giờ ờ, mẹt này em coi rồi em đi dẫn chở em về trường chinh đi coi mẹt thiệt tại vì coi con con mẹt khác đó con mẹt này là người ta mua rồi ba con mẹt ở trong triển lãm là người ta mua rồi còn con mẹt trắng nó nằm không phải nằm ở trong triển lãm mà nó nằm ở trong ờ, ờ, ở, ở trường chinh mà má má biết bữa nó khổ chứ cái nào không đi coi triển lãm 3 chiều xong rồi về tới uh, ra khỏi triển lãm khoảng bốn rưỡi giờ đó mà dám từ quận bảy mà chạy mình qua qua trường chinh hả nope. đâu có giờ đó mà dám chạy không không có đường nào chạy luôn trường chinh là khỏi chạy cách mạng tám khỏi chạy lê văn sĩ khỏi chạy cộng hòa khỏi chạy chị thì anh hỏi em trong cái hoàn cảnh mà mình không thể đi được mà có con bồ đẹp kế bên thì mình nên đi đâu rồi mình qua trường chinh mà cái vấn đề á bên trường chinh tới 6 giờ đóng cửa nhưng mà người ta chờ tới 8 giờ đó nên khi mà anh chọn một cái một cái anh mua cái sản phẩm á nó là duyên nó là cái cách chơi và cách đối xử cách chơi và cách đối xử chứ thật sự nếu mặn mẹt nó không làm chuyện đó tao không trả mua nhưng mà anh nhỏ xeo mẹt cho anh á chắc tao nghĩ là chắc tao nghĩ là nó là phải là một là duy nhất hay là số ít ở Việt Nam này bán được hai chiếc cho chung thằng luôn mà nó mua thiệt chứ phải nó mua bán lại nha chứ còn mua dịch vụ thì không nói dụ như mày mua taxi mua mua pha điêu này nọ mua bốn chục chiếc mà chạy taxi cái đó nó làm gì đó nên nó nói chung là có những cái cung bậc cảm xúc đó không mà khi anh anh anh anh có mẹt 7 tỷ rồi anh còn nổ con ác dữ nữa nhất là mấy thằng trổ 3 triệu nó ghét anh cực kỳ luôn nhiều khi nó nói em nói thật lòng anh như này nha anh từ khi anh anh anh có nhà có xe rồi anh sống thay đổi anh khác quá abc các kiểu rồi xong anh comment là ủa thì một người có nhà triệu đô có xe 7 tỷ nha anh có cần quan tâm là anh nói không wow. xong rồi cái nói anh nói chuyện anh đừng nói tiền được không cái nói thì nhưng giữa giữa anh với em đâu có biết nhau gì đâu thôi kệ nó đi cùng chung đẳng cấp tôi nói chuyện không nắp anh trả lời cũng chịu phủ lắm em thánh lóc mà như lóc nhiều lắm bởi cuộc đời của anh giờ này mới giải thích sao nữa kệ mẹ nó đi thiệt luôn á cái đó là việt nam còn nói về quốc tế nói về quốc tế anh à, qua bên à, mỹ anh tới tiểu bang orlando á anh ờ, anh anh anh, anh gặp trách bên đó mà bữa đó con trùm cuối trách đó luôn trùm cuối trách người Đức người Đức đó xong rồi anh vô anh nè coi hình mình hình mình ở Việt Nam nè bạn wow. coi má ơi hai tay vịn đầu hai con sen con đen con đỏ đều logo ba chấu hết <laughs> tự nhiên cái giám đốc đó nó có một cái cảm tình rất đặc biệt mấy em nó rất đặc biệt nói thật em hiểu không bởi vì cái bữa đó tự nhiên tôi đi mẹt nó có duyên nợ gì đó giám đốc gốc đức giám đốc gốc đức sống bên mỹ mà bây giờ anh Duy Nguyễn là người Việt Nam anh Duy Nguyễn à, mua hai con xe của Đức trời đất ơi ảnh tự nhiên tình cảm người ta khác hẳn nè đúng không khác hẳn người ta đối đo, đo, đo, ta tiếp đón mình rất là nhiệt tình và đôi khi cái hợp đồng nó cũng béo bở ví dụ vậy đúng không và cái điều đầu tiên ông nói ổng qua Việt Nam á, thì ông chỉ yêu cầu anh một cái thôi không gái đẹp không massage không ăn sơn nào hãy bị mà cho ông mượn xe ông chạy ông dùng cái chữ là cái rim car rim car cái ông hỏi là ủa xe này đẹp quá trời đẹp vậy ông đang nhìn mặt trắng đó. xe đẹp quá trời đẹp vậy mua nhiêu vậy nói 300 trăm 300 ba k đô trâm vậy 300k đô trùm Oh my god Đúng không? một công dân nước Việt Nam dám bỏ 300k đô trùm ra để mua một chiếc xe thương hiệu Đức thì người Đức họ nghĩ cái gì họ quá ư là xúc động luôn thí dụ như mày là tiểu tỷ phú mày bỏ 300k đô trùm ra mày mua đó thì thì thì thì nói chuyện bình thường còn tao ờ, nghèo mà anh nghèo mà mấy em anh bỏ ra 300k đô trùm ra anh mua cái xe Mercedes đó này nọ kia là trong cái hoàn cảnh đó là giám đốc Nutrach người ta rất là là là, là gọi là dùng từ là surprise surprise là là, là là ngạc nhiên ngạc nhiên mà mà ngạc nhiên đây là một tín hiệu tốt đúng không thí dụ như em bỏ số tiền đó mua xe nhật thì nó ổng nghĩ mày là trẻ trâu nhưng mà mày bỏ tiền đó mày mua xe đức mua mua xe của cái quê hương ổng Ủa, khác liền bởi thì cũng hên ghê á mày đúng không nhiều khi nó thật sự á hên giả mang luôn tại vì anh đâu có biết ông này người đức đâu mà qua tự nhiên biết ổng gốc đức một cái giật money một cái hang lấy mẹt ra liền lấy mạc ra liền luôn bởi vì chiếc áo không làm nên thầy tu nhưng mà chiếc áo nên mặc đúng thời điểm chiếc áo nên mặc đúng thời điểm anh duy tới bây giờ anh vẫn chưa bao giờ trọng nhà trọng xe anh chưa bao giờ trọng có bao giờ á mày thấy anh đi lên con xe mạc mà đi cái đôi giày mà thử ví dụ như 26 triệu chưa hiếm lắm khi nào đi đi đi tất niên công ty này nọ thì may đã có thôi chứ còn anh đi trên con mạc trọng mạc táo dưới kìa mày quay phim chụp hình luôn đi trời đất ơi má ơi mạc 7 tỷ đó vậy đó nó đối với anh xe nó chỉ là phương tiện thôi nên có con người của anh nó có một gì đó nó quyền bí mấy em chưa hiểu nổi đâu mà thậm chí mấy thằng nhân viên trẻ trâu của anh á nó nó nó ghi chữ ghim chúa ngạo nghễ ở trên nữa mà biết ghi bằng gì không lấy tay viết cho thôi tại xe tao dơ quá nó lấy ra tay đi chứ chữ ghim chúa ngạo nghễ xong mà tự nhiên đi rước con bồ đi ăn tối hỏi oh my god anh anh anh đứa nào giết xe anh nè nóng máu rồi nha em ủa nó giết gì vậy em ghim chúa ngạo nghễ rồi vậy dắt nhân viên anh rồi <laughs> xe dơ như con người ta tao nói thẳng với mày đi với gái vậy nó rửa xe láng con xịt dầu thơm láng con còn anh nó thiệt nó giản dị tới mức mẹ trần trụi luôn chai dầu thơm mua 3 năm xài chưa hết có cái áo CK mua mặc 800 lần <laughs> còn hôm nay cái áo này áo TH áo tao BBT mặt tượng qua tới vợ mặt tết hàng lăn lê bò lớp tập ra chơi vậy nó tập cái mặt banh gáo thôi à bởi con một cái con người của nó kỳ lắm anh không có trọng bề ngoài nhưng mà anh cũng trọng bề ngoài What? anh không có bao giờ mà mà ta ví dụ như đối với anh đó, mạc phải chơi trong hội mạc đi ha ờ mạc phải này nọ kia ăn nhà hàng này nọ kia không có đâu mạc của anh nó lủi tới những chỗ rất là tầm thường nó lủi vào những hẻm rước gái mẹ chạy xe hoài trời đất cái cảm giác đi mẹt ở việt nam này mày lủi vô hẻm mà rước gái gặp bà bóng riêu bà dựng cái bàn ra đó rồi sao giờ mắt bà nhìn nó cái xe lọt đó qua đi con bà nhích nhích cái ghế xích vô thôi mình ngồi trong xe run thấy mẹ đúng không không có gì để canh hết á mày thấy phiêu chưa thí dụ em đi bên mỹ đường nó có len em canh len dễ ẹt ở việt nam không biết canh gì hết không thấy cái lỗ đâu ba đó lọt đó lọt không tía mở camera 360 độ coi thua luôn nó gần quá camera không phát hiện được đâu là đường và đâu là tường hiểu không hiểu không cái cái cái tường bê tông cái đường bê tông màu gì và cái tường xây xây màu gì đi đúc nên bởi vậy mạc nó mang đến cho anh thời cơ và một được sự được gọi là chọn lựa một lần nữa anh vẫn đi mày mấy giờ nãy giờ anh nói nhiều vậy mấy em tưởng đâu mạc anh đi banh số rồi gì con xe anh mua 4 năm 4 năm rồi anh đi chưa được 35 ngàn cây wow. biết taxi nó chạy nhiêu không một năm nó chạy cái chừng 100 ờ, ngàn 200 ngàn cây mà 35 ngàn cây là nhiêu chưa bằng một một một quỹ đạo của xích đạo xích đạo á xích đạo trái đất á 40 ngàn cây xe anh chưa được 35 ngàn cây bảo dưỡng bảo trì cũng bình thường nhẹ nhàng chỉ có hao phí tài sản là lớn thôi hao phí tài sản lớn tại xe lớn tiền xe lớn tiền thì hao hao phí tài sản lớn nhưng mà con mẹt nó tạo nó cho anh được cái đẳng cấp mặc dù anh không cần mặc đồ hiệu CK thôi áo 2 triệu thôi chứ hiệu gì không biết có hiểu chưa nữa <laughs> nó không mặc đồ hiệu không, như không như ca sĩ người ta nữa mặc áo rồi cởi uh, gắn nút đây để lộ hai bầu chú nam á rồi tóc rồi dựng ngược lên rồi ngược lên rồi ờ, xịt xịt xịt xịt rồi ờ, cắt sẹt lên cái rồi sẹt lên cái rồi đi vô cho cool boy vô đi rap thế mẹ chả biết nói là sao đó. nên thôi hôm nay anh, anh video này anh chia sẻ vậy thôi nói về mạc thì có nhiều câu chuyện anh không muốn kể nhiều nữa kể hồi nó không có đường ra luôn á